Em à, tôi lên Tiến xin à, chào quý anh chị các bạn nhá. Hôm nay ngày 30 à, tháng 4 buổi sáng thì em cùng uống cà phê đây Cà phê đây xong rồi em sẽ đây với cà phê đây các bạn nhá. thì Hôm nay ngày lễ 30 tháng 4 được quý anh chị chơi đâu không Em sẽ đầu tư con xe đạp điện này để đi quay review về Youtube nhé quý chị nhá. Em đã cắn cái biển số Em đầu tư từ bữa trước rồi thì hôm nay em đã, biển số em đã đóng sẵn vào rồi Giờ em chỉ bắn vít vào thôi các bạn nhá. Xin quý anh chị xem thấy hay thì hãy tặng em tôi Tiến một like nhé và anh ờ, hãy chia sẻ lên ờ, trang cá nhân của mình giúp cho em với nhé đây là con xe đạp điện em đầu ờ, tự tính đầu tư để quay youtube trong thời điểm khó khăn này anh chị để trồng đây thì con đặc biệt này em đầu tư mới luôn để đi quay nhé các anh chị nhé đi xe sang ngoài thì nó hơi bị tốn kém xăng nên bà xã chưa ưng lên cho chơi youtube đầu tư nhiều về youtube quý anh chị nhé thôi mình chấp nhận phải mua con này đi để, để làm điện nhé con quý chị nhé mình uh, dùng điện đấy ạ dùng điện để uh, để đi đỡ tốn kém hơn ạ đây em con này em sẽ nắp biển số quý chị nhé ở đây em sẽ nắp biển số đây em để đây em nắp biển số nhé thì ngoài thì đây thì em có một con ờ, xe này đi nhiều rồi thì sợ nhiều lúc uh, tốn xăng bà xã nói nhá vì youtube làm chưa ra tiền mà để em ờ, sẽ chia sẻ lên ờ, trang cá nhân một chút quý anh chị nhé xem có anh em nào vào ủng hộ không như ngày 30 tháng 4 rồi tốt nó thay đổi mới chứ các bạn nhé em thấy nó thay đổi mới nhiều cái lắm nhé rồi em trở lại đây quý anh chị ơi quý anh chị thấy hay thì hãy chia sẻ lên trang cá nhân nhé hôm nay thấy giao diện của youtube nó thay đổi rồi đúng 30 tháng 4 nó thay đổi rồi các bạn nhé Đây nhiều con xe đấy thì nhiều thì sẽ bị à, hao xăng nên bà xã không cho cho đầu tư tươi mấy các bạn nhé đây là em dụng cụ em chuẩn bị một cái à, cà lê 10 à, này các bạn nhé 10 12 này để à, chúng ta lắp biển số vào đây nhé để tháo nó ra ta tháo nắp vào và cắt uh, quý chị nhé để đi uh, chiến mấy chục cây uh, quý chị ạ con này thì cũng chạy được khoảng tầm theo ờ, em nghĩ khoảng bốn năm cây các cái bình ờ, thì về ờ, như nhà quảng cáo thì khoảng tầm sáu cây các bạn nhé nhưng mà em tính thì khoảng tầm bốn chục năm chục cây rồi em lắp vào đây thôi đơn giản thôi nhanh lên nhé thì à, chị thấy được chưa nó có cân nha không quan trọng là lấy vào đây để chỉnh cho cân nha và siết ốc uh, chắc để tiến thu hút quý vị nhé thời điểm khó khăn thì chúng ta để dùng để đây chị để đây để đấy để chiến với ờ, thu hút quý vị nhé ờ, cái gì khó khăn thì khắc phục các bạn em ờ, gặp nhiều khó khăn rồi nên là chúng ta phải khắc phục thôi rồi chào hai bạn đang xem nhé hai bạn đang xem bạn nào đây để cái đường mình chào cái đang lắp về ờ, biển số chưa kịp ờ, nhìn ờ, các bạn nhé rồi mình cầm cái máy kia sang cái máy này vừa lắp vừa ấy nó không nhìn thấy cầm con nào bát này ra vừa lắp vừa nói chuyện với các bạn nhé hai bạn đang xem bạn nào xem thì hãy comment nhé chưa chưa comment mình chưa biết ai bạn ơi còn à, à, bát này để rồi chào Hiền Trần nhá Buổi sáng đi chơi đâu ờ, Hiền Trần ơi ba mươi tháng tư đây đầu tư đây là tí nữa sẽ đi quay nhé các bạn nhá Một chút nữa mình sẽ đi uh, chiến uh, YouTube với con uh, đạp điện thôi bạn ơi Đỡ đỡ tốn xăng nhá Em đi <laughs> Em đi làm này Ô, hôm nay không ờ, được nghỉ à Ngày hôm nay là ngày 30 tháng tư không được nghỉ à ba mươi tháng 4 một tháng năm mà đây thì mình chiến đây đi đi ngoài nhiều cái con xe kia nhiều quá hao xăng thì bà xã chưa chưa chưa nhất trí cho đi làm youtube nhá thưa ông bỏ nghề đi đi con con này nó xăng nhiều quá tốn xăng quá thì bà xã không cho đi nhá bây giờ, giờ bắt buộc phải à, chiến với con à, xe đạp điện này nó đỡ hơn à không cho những à, đường nhưng mà đó con biển số đây mình cũng tư vấn về trong nhé có hiền trần có hai người đang xem một, một bạn xem nữa bạn nào hãy chào để mình biết nhé mình thấy hai người xem mà hôm nay ba mươi tư thì ờ, cũng ờ, ờ, phải đi nhé mình cũng đi vừa quay được hôm qua tối qua đi quay được một vài video rồi rồi để mình nhánh nhá ba bạn đang xem bạn à ờ chào bạn tiến chứ còn bạn nào xem nữa thì chào đi bạn tiến xuân đá, đá lỗ nhá mình xếp chặt thế là xong con này thôi ạ à. được xếp mình nhìn cái máy này nó tiện hơn ạ cái cái điện thoại thì cũng phải bấm lên nó mới hiện lên được thôi dòng thau ly nó hay trôi nhé các bạn nhé xin tôi chặt xong là để chân chống đứng lên các bạn nhé đứng lên thì nhìn cái biển số nó cân lên hơn rồi không có không chính thì lại là bền lắm rồi để mình vậy thì mình các bạn có nhìn rõ đúng không điều chỉnh qua bên đây tí để các bạn lại nó lệch nắp biển số thì chúng ta nắp biển sao để cho nó chân ờ, chống đứng này nhìn nhìn cân hơn nhé nó không bị gì đây khi nào thì mình đẩy về bên đó các bạn nhé đừng có để ấy quá thì nó cân đối cái biển số nó xấu các bạn ạ à. cân là ờ, các bạn ạ để nhìn đến đúng giữa tim các bạn nhé thì ba bạn ba bốn bạn đang xem mà à, bạn nào không chịu comment thì mình cũng biết mình cào đấy nhá các bạn à, bạn kiếm đá với bạn hiền trần qua giao lưu với nhau đi nhá phải để lại comment đấy hôm nay thì cà phê đấy bà cà phê đây thì mình đang ngồi cà phê đó rồi các bạn các bạn thấy mình ngồi đó cà phê đã ngồi chiến đấy rồi nhé ngoài đây quang cảnh đây thì à, cũng à, dân đi chơi hết rồi cũng không có sầm mất như mọi ngày các bạn nhé vắng này đấy trước cửa nhà mình đấy là vắng nha các bạn nhé tất nhiên thì giờ đi ăn nhậu mới đi chơi đi rừng à, hầu như là chỗ mình là đi rừng nhiều như các bạn nhé chiều tối đi biển à tí nữa mình chắc mình cũng phải tranh thủ mình làm con xe này xong uống cà phê ăn sáng là mình cũng uh, tranh thủ đi quay được cái uh, cái cảnh trong rừng một chút các bạn ạ một hai cái video ăn uống trong rừng gì đó có thể là mình đi ờ, khả uh, năng mình đi một mình đi hôm nay đi tự kiếm sống một mình đến chiều tối về đi đi biển tiếp các bạn ạ mình đi qua đây nhé Ờ, thì uh, bạn hiện trần với, với bạn là uh, bạn tiến thấy uh, có thay đổi gì không hôm nay mình mở ra phát là thấy uh, giao diện của nó mới rồi mà trên điện thoại ấy, máy tính chưa mở đâu mà trên điện thoại mình thấy khác lạ rồi không biết là thằng android có thay đổi hay là thằng youtube nó thay đổi không biết Đấy, cách phát trực tiếp của khác đi nhé như mọi ngày nhá giao diện nó khác hơn chia sẻ lên facebook cho mắt mình viết nội dung nhé biết là do thằng Android thay đổi về đổi về chính thức cũng ngay sao đó mình nghe nó bán đấy nhưng mà chưa thấy thì mới quá nên đang cần phải đang tìm hiểu các bạn nhé thay đổi giao diện thôi còn à, chắc quy luật thì vẫn à, ngàn k và ngàn g nhé các bạn nhé sau này là mình nghĩ khó hơn ạ anh em hãy cố gắng à, khắc cuộc cái cái số k và số giờ đi nhé thay đổi cái là chúng ta thực hiện con này đã mới đi được ờ, khoảng hơn trăm cây nữa các bạn nhé đi chơi thôi chưa đi quay hôm nay ra biển số để đi quay ờ, vâng như các bạn ạ rồi anh em đã chắc chắn chắc chắn rồi nha các bạn nhé chắc rồi bên này là chào bốn bạn xem là bạn nào mới vào ở ờ, hiền trần chào bạn hiền trần chào bạn tiến nhé bốn bạn các bạn nào hãy con men để mình biết mình biết hai bạn thôi à rồi chắc rồi các bạn ơi rồi con xe của mình đã đã ngon lành rồi các bạn ơi để chiến youtube được rồi biển số có rồi cả vẹt giấy cả vẹt của xe có rồi các bạn nhé là chiến với youtube ờ, được rồi các bạn ạ à. trong lúc ờ, thời điểm đang, ờ, đang chờ xét duyệt quảng cáo thì chúng ta phải thử cái này để hạn chế kinh phí của mình nhé mình có điều kiện thì mình sẽ đầu tư tiếp với con mic mic mic, dây các bạn ạ à. mới còn đầu tư nhiều cái nhé cabo đó đi chúng tôi xung các bạn ạ à nếu mình có điều kiện là chúng ta cứ sắm trước đi cái đó nhé chúng ta chưa làm đi ra tiền thì chúng ta phải ờ, tận dụng tối đa rồi con biển số mình đã lắp xong nhé đây con xe của mình đây mình sẽ chiến cùng các bạn nhé đó mình sẽ quay lại về ờ, hoàn cảnh ờ, một chút rồi con xe của mình đấy thì các bạn nhìn thấy con xe kia thì đi ăn xăng sợ tốn tiền xăng thì bà xã hay nói là ông ở nhà đã đi không chưa ra tiền ông chiến mất tiền làm sao có tiền nuôi vợ con các bạn này mà không có thì mình sẽ chơi con xe đạp đó bí quá mình sẽ đi con xe đạp khắc phục nhé khó khăn thì chúng ta phải khắc phục nhé cái gì cái phải khắc phục cái đó các bạn ơi trong lúc uh, chờ đợi uh, ờ, youtube rồi mình sẽ ngồi nói chuyện với ờ, các bạn giao lưu với các bạn một chút thì để mình uh, cũng xin phép dừng đây nhé thì mình đã chiến cái con đạp viện xong rồi đây các bạn đây con đạp viện đã xong rồi đó các bạn đã thấy con đạp viện giờ để mình để con lấy vào đây để biết gì rồi mình đã vào đây rồi để hạ cái ờ, con cân này xuống thấp xuống chút ờ, nhé các bạn ơi cao quá đây khó nhìn này hạ cho xuống đồng đều tí nhé chút nữa có thể là mình đi ờ, mình xong đây uống cà phê mà ăn sáng là mình sẽ đi vào rừng quay vài cảnh video các bạn ạ video trong rừng thì hầu như nó sướng hơn là cảnh ở thành phố các bạn nhé rồi chiều tối để về đi biển các bạn ạ chiều tối chuyến đi biển luôn à, hôm nay sao thay đổi rồi mình chia, chia sẻ lên đấy ờ, rồi mình thấy uh, thay đổi thay đổi rồi trên uh, con iPad thay đổi rồi do Bluetooth chứ các bạn nhé khả năng có Bluetooth chứ không phải Bluetooth nó thay đổi sao đấy các bạn ạ mình chưa biết là chính sách mới của nó như thế nào nhưng mình thấy thay đổi cái giao diện chia sẻ trên Facebook rồi nhé mình bấm vào đây thì mình chia sẻ lên trên đó là thấy bị uh, vì con này là một tài khoản mà con này mình có một tài khoản các bạn nhé mình có một tài khoản mình sẽ lập kênh một tài khoản nhưng mà trước mắt thì mình không đủ sức mình sẽ làm một một cái kênh ờ, Tony Tín Thân Đồng hiện tại bây giờ thôi các bạn ơi còn uh, sau này là thành công kênh này là mình có rảnh rỗi thì mình sẽ chiến tiếp uh, kênh mới thì mình giao lưu các bạn nhé rồi chào bạn uh, Nguyễn Trọng Hiển nhé Nguyễn Trọng Hiển mới vào rồi ấn trong nghĩa là nhìn à, hoành à, hoành tráng quá mình nghe tên lắm có vẻ bạn à, ở trong uh, trường học mầm hôm biết mình quen một anh bạn uh, Nguyễn Trọng Hiển mà trên Facebook mình quen nhé không biết có bạn phải là bạn đó không nhìn bạn hoành tráng nhé anh em hãy qua uh, chơi giao lưu này bạn Hiền Trần này bạn uh, Tiến Bia Đá hãy qua bên giao lưu anh uh, Nguyễn Trọng Hiển này Nguyễn Trọng Hiền nhưng mà Hiển đúng không Nguyễn Trọng Hiền Hiền mình mắt giờ nhìn nó hơi uh, ngày sáng nó nhìn nó hơi cái dấu này mình nhìn tưởng dấu hỏi các bạn nhé cái chữ thì cái máy thì chữ hơi nhỏ thì các bạn thông cảm đó mình đã chiến xong ờ, con ờ, cái đạp điện này xong rồi thì như quý chị đã thấy thì ờ, bà xã thì nhất trí rồi sạc điện thì không mất mấy điện đâu các bạn ạ mình cứ đi sạc thì mình đi trong vòng khoảng tầm mình căn khoảng tầm 30 cây 40 cây là mình về được các bạn nhé đi chơi ạ mà đi trong rừng thì mình thích đi đoạn gần hơn thôi còn đi xa quá thì sợ nhiều lúc điện nó có sự cố là hơi mệt đấy các bạn nhé rồi ờ, em ờ, cũng ờ, cuối video em Toàn Tiến cũng xin phép dừng đây nhé ngày 30 tháng 4 để chúc toàn thể quý anh chị và các bạn một ngày nghỉ đi chơi bên gia đình và người thân vui vẻ và hạnh phúc nhé ở chào Hà Hà Chính Vinox nhé bạn Hà Chính Vinox ghé vào đây anh em hãy tương tác với Hà Chính Vinox nhé à, qua để lại comment cho các bạn phụ huynh biết các bạn hãy ghé chơi nhé như là bạn Hiền Trần này bạn Tiến Sơn Giả Gỗ này bạn Nguyễn Trọng Hiền này và bạn Hà Chính cho anh em hãy giao lưu cùng nhau nhé hôm nay mình sẽ đầu tư con à, bạn Hà Chính mới vào Hà Chính mới vào Vinox mới vào mình giới thiệu mình đầu tư thời buổi khó khăn là mình phải đầu tư con đà điện này để sạc để sạc pin để đi quay à, video nhé để khiến với YouTube chứ còn à, đi nhiều quá thì bà xã nói vì mình chưa ra kênh mình chưa ra tiền mà đầu tư nhiều quá rồi chi phí nhiều cái đã đi mất tiền này mất rẻ xăng nữa này nhiều lúc phải sợ công an nhé đi đạp điện nó ăn thấy công an nó cũng đỡ hơn các bạn nhé mình mới lắp biển số xong con biển số này xong rồi rồi vâng, cuối video là mình xin ờ, tổng chào ờ, bốn bạn đang xem nhá chào Hà Trinh ờ, chào Nguyễn Trọng Hiền nhá chào Tiến Sơn Gỗ nhá chào Hiền Trần nhá tổng chào quý chị và các bạn nhá mình chúc toàn thể quý chị và các bạn một ngày nghỉ 30 tháng 4 đi chơi vui vẻ bên gia đình và người thân nhá rồi mình xin tổng chào quý anh chị ạ